Phương pháp coi ngày tốt xấu Việc chọn ngày tốt, tránh ngày xấu từ lâu đã trở thành truyền thống văn hóa của các dân tộc phương Đông. Nhưng phương pháp chọn ngày tốt, tránh ngày xấu cho đến tận bây giờ vẫn còn là gây tranh cãi. Bởi vì nguyên lý và thực tại nào để có những ngày được coi là tốt hay xấu vẫn còn là những điều bí ẩn cần tiếp tục khám phá. Một hiện tượng lịch sử được ghi nhận về sự lúng túng trong việc coi ngày tốt xấu nhất là trong sử ký của Tư Mã Thiên, bài Nhật giả liệt truyện. Trong đó miêu tả Hán Vũ Đế đã triệu tập toàn bộ những người thầy chuyên coi ngày của các phương pháp khác nhau trên khắp đế quốc hắn để coi ngày cho ông ta lấy vợ. Các thầy đã cãi nhau suốt ngày mà không thể chọn ra ngày tốt cho Hán Vũ Đế. Cuối cùng, Hán Vũ Đế phải tự quyết định chọn phương pháp ngũ hành để tìm ngày tốt cho mình. Việc chọn ngày tốt, tránh ngày xấu từ lâu đã trở thành truyền thống văn hóa của các dân tộc Đông Phương. Nhưng phương pháp chọn ngày tốt, tránh ngày xấu cho đến tận bây giờ vẫn còn gây tranh cãi. Bởi vì nguyên lý và thực tại nào để có những ngày được coi là tốt hay xấu vẫn còn là những điều bí ẩn cần tiếp tục khám phá. Bài viết này là một cố gắng của các thành viên nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông Phương Soạn, tập hợp những tư liệu còn truyền thống lưu truyền trong dân gian về các quy ước ngày tốt xấu và phương pháp chọn ngày trên cơ sở những tư liệu sưu tầm được. Phương pháp này là tập hợp càng nhiều càng tốt những tư liệu quy ước chọn ngày tốt xấu còn lưu truyền, so sánh, đối chiếu với vạn niên lịch, loại bỏ tất cả những ngày được coi là xấu trong tất cả các tư liệu sưu tầm được. Sau đó, chọn ngày tốt nhất trong những ngày còn lại. Ưu điểm của phương pháp này là do chưa tìm hiểu được nguyên lý và thực tại làm sao làm lên tính quy ước về ngày xấu tốt với con người. Cho nên, việc loại trừ tất cả những ngày xấu mà sách xưa để lại. Nhược điểm của phương pháp này là có khả năng có những tư liệu đã thất truyền hoặc sưu tầm chưa đầy đủ sẽ để lọt vào những ngày xấu mà các tư liệu sưu tầm được không nhắc đến. Đôi khi, chính những ngày xấu trong những tư liệu chưa sưu tầm được lại rất quan trọng bởi vì chúng tôi chân thành mong các nhà nghiên cứu và những ai còn có những tư liệu liên quan đến ngày tốt xấu, hãy trao đổi với chúng tôi để việc nghiên cứu liên quan ngày càng hoàn tất, phục vụ cho cuộc sống con người. Dưới đây là những tư liệu liên quan đến ngày tốt xấu mà chúng tôi đã sưu tầm được để quý vị tham khảo. Loại bỏ những ngày xấu trong tháng Tránh những ngày dương công, kỵ nhật những ngày xấu nhất trong năm Ngày 13 tháng riêng Ngày 11 tháng 2 Ngày mùng 9 tháng 3 Ngày mùng 7 tháng 4 Ngày mùng 5 tháng 5 Ngày mùng 3 tháng 6 Ngày mùng 8 29 tháng 7 Ngày 27 tháng 8 Ngày 25 tháng 9 Ngày 23 tháng 11 Ngày 21 tháng 1 Ngày 19 tháng Chạp tránh ngày thọ tử, chăm sự đều kỵ. Tháng 1, thọ tử ở các ngày bính thất. Tháng 2, thọ tử ở các ngày nhâm thìn. Tháng 3, thọ tử ở các ngày tân hợi. Tháng 4, thọ tử ở các ngày đinh tỵ. Tháng 5, thọ tử ở các ngày mậu tý. Tháng 6, thọ tử ở các ngày bính ngọ. Tháng 7, thọ tử ở các ngày ất sửu. Tháng 8, thọ tử ở các ngày Quý Mùi. Tháng 9, thọ tử ở các ngày Giáp Dần. Tháng 10, thọ tử ở các ngày Mậu Thân. Tháng 11, thọ tử ở các ngày Tân Mão. Tháng 12, thọ tử ở các ngày Tân Dậu. Giờ thọ tử trong ngày, trăm sự đều kỵ. Ngày Tý, thọ tử ở tại giờ Sửu, 1 đến 3 giờ sáng Ngày Sửu, Thọ Tử ở tại giờ ngọ, 11 đến 13 giờ trưa. Ngày Dần, Thọ Tử ở tại giờ ngọ, 10 đến 13 giờ trưa. Ngày Mão, Thọ Tử ở tại giờ Tỵ, 9 đến 11 giờ trưa. Ngày Thìn, Thọ Tử ở tại giờ Tỵ, 9 đến 11 giờ trưa. Ngày Tỵ, Thọ Tử ở tại giờ Ngọ, 11 đến 13 giờ trưa. Ngày Ngọ, Thọ Tử ở tại giờ mùi 13 đến 15 giờ chiều. Ngày mùi, thọ tử ở tại giờ ngọ 11 đến 13 giờ trưa. Ngày thân, thọ tử ở tại giờ mão 5 đến 7 giờ sáng. Ngày dậu, thọ tử ở tại giờ tỵ 9 đến 11 giờ trưa. Ngày tuất, thọ tử ở tại giờ mùi 13 đến 15 giờ chiều. Ngày hợi, thọ tử ở tại giờ ngọ 11 đến 13 giờ trưa. Chú ý, những giờ thọ tử ghi nhận trong bảng trên không mang tính quy luật. Mong quý vị quan tâm, nhận xét và cho ý kiến. Ngày vãng vong, chăm sự đều kỵ, tránh kỵ xuất hành. Tháng 1, vãng vong tại các ngày dần. Tháng 2, vãng vong tại các ngày tỵ. Tháng 3, vãng vong tại các ngày thân. Tháng 4, vãng vong tại các ngày hợi. Tháng 5, vãng vong, tại các ngày mão. Tháng 6, vãng vong, tại các ngày ngọ. Tháng 7, vãng vong, tại các ngày dậu. Tháng 8, vãng vong, tại các ngày tý. Tháng 9, vãng vong, tại các ngày thìn. Tháng 10, vãng vong, tại các ngày mùi. Tháng 11, vãng vong, tại các ngày tuất. Tháng 12, vãng vong, tại các ngày sửu. Ngày nguyệt kỵ, trăm sự đều kỵ. Trong một năm có 12 tháng, có 3 ngày nguyệt kỵ, là mồng năm, 14, 23, không nên khởi hành làm việc gì cả. Mồng năm, 14, 23, làm gì cũng bậy, chẳng ra việc gì. Lưu ý, trong một tháng có 3 ngày nguyệt kỵ, nhưng chỉ có một ngày đại kỵ được tính theo quy luật sau. Tháng riêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10, đại kỵ ngày mùng 5, tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 1. Đại kỵ ngày 14. Tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng chạp. 12. Đại kỵ ngày 23. Bài ca kỵ ngày không phòng. Kỵ các ngày cưới cả làm nhà. Xuân Long, xà thử, kỵ không phòng. Hạ khuyển chư dương, kỵ tử vong. Thu mão hổ, mã phùng, bất tử, đông thân, dậu sửu, kết hôn hung. Nghĩa là mùa xuân kỵ ngày thìn, tỵ, tý, mùa hạ kỵ ngày tuất, hợi, mùi, mùa thu kỵ ngày mão, dần, ngọ, mùa đông kỵ ngày thân, dậu, sửu. Bài ca kỵ ngày hoang vu, tứ quý. Kỵ cất nhà, hôn thú. Mùa xuân kỵ ngày thân, mùa hạ kỵ ngày dần, mùa thu kỵ ngày thìn, mùa đông kỵ ngày tỵ. Tránh ngày, thập ác đại bại trong các tháng của các năm sau. Kỵ cưới gả, xây cất và vô lộc. Đây là những ngày không nên làm những việc liên quan đến nội lộc như khai trương, ký hợp đồng, đi giao dịch, mua chứng khoán, gửi tiền ngân hàng. Ngày này coi theo hàng can của mỗi năm theo bảng lập thành như sau. Năm Giáp Kỷ tháng 3 ngày Mậu Tuất, tháng 7 ngày Quý Hợi, tháng 10 ngày Bính Thân, tháng 11 ngày Đinh Hợi, năm Ất Canh, tháng 4 ngày Nhâm Thân, tháng 9 ngày Ất Tỵ, năm Bính Tân, tháng 3 ngày Tân Tỵ, tháng 9 ngày Canh Thìn, tháng 10 ngày Giáp Thìn, năm Mậu Quý, tháng 6 ngày Kỷ Sửu, năm Đinh Nhâm, không có ngày thập ác đại bại. Tránh sáu sao, bại tinh. Về cưới gả, xây cất nên tránh, vì đã gọi là sao bạch tinh, tất nhiên là không tốt. Những ngày có sao bại tinh này là sao giác, sao cang, sao khuê, sao lâu, sao đầu và sao ngưu. Tránh ngày thiên địa họa, kỵ cưới gả, xây cất. Tháng riêng, năm, bảy, thiên tại địa họa ở ngày tí. Tháng 2, 6, 10 Thiên tại, địa họa ở ngày Mão Tháng 3, 7, 11 Thiên tại, địa họa ở ngày Ngọ Tháng 4, 8, 12 Thiên tại, địa họa ở ngày Dậu Tìm tháng tốt, xấu cho con gái xuất giá Tháng xuất giá cho con gái có hai điều là đại lợi hoặc tiểu lợi và có bốn điều xấu là Phòng phu chủ kỵ với chồng phòng thê chủ, kỵ với bản thân, phòng cô cô, kỵ với cha mẹ, phòng nhạc thân, kỵ với cha mẹ vợ. Nếu con trai mồ côi thì không cần sợ thắng kỵ công cô và nhạc thân, còn về thắng tiểu lợi và kỵ với người làm mai, môi gọi là phòng mai nhân, còn không có người mai mối hay chỉ mượn làm giúp lễ cho đủ thì không ngại. Bảng lập thành, tháng xuất giá Gái tuổi tỵ, ngọ, Đại lợi ở tháng 6, 12, Tiểu lợi ở tháng 1, 7, Phu chủ ở tháng 4, 10, Thê chủ ở tháng 5, 11, Công cô ở tháng 2, 8, Thê chủ ở tháng 3, tháng 9, Gái tuổi sửu, mùi, Đại lợi ở tháng 5, 11, Tiểu lợi ở tháng 4, 10, Phu chủ ở tháng 1, 7, Thê chủ ở tháng 9, 12, Công cô ở tháng 3, 9. Nhạc thân ở tháng 2, 8. Gái tuổi dần, thân. Đại lợi ở tháng 2, 8. Tiểu lợi ở tháng 3, 9. Phu chủ ở tháng 6, 12. Thê chủ ở tháng 1, 7. Công cô ở tháng 4, 10. Nhạc thân ở tháng 5, 11. Gái tuổi mão, dậu. Đại lợi ở tháng 1, 7. Tiểu lợi ở tháng 6, 12. Phu chủ ở tháng 3, 9. Thê chủ ở tháng 2, 8. Công cô ở tháng 5, 11. Nhạc thân ở tháng 4, 10. Gái tuổi thìn, tuất. Đại lợi ở tháng 4, 10. Tiểu lợi ở tháng 5, 11. Phu chủ ở tháng 2, 8. Thê chủ ở tháng 3, 9. Công cô ở tháng 6, 12. Nhạc thân ở tháng 1, 7. Gái tuổi tỵ hợi, đại lợi ở tháng 3, 9, tiểu lợi ở tháng 2, 8, phu chủ ở tháng 5, 11, thê chủ ở tháng 4, 10, công cô ở tháng 1, 7, nhạc thân ở tháng 6, 12. Phương pháp tính tuổi kim lâu, phổ biến trong dân gian. Hiện nay có rất nhiều phương pháp tính tuổi xây nhà nhưng dưới đây là phương pháp phổ biến trong dân gian và được thẩm định trên thực tế trong xã hội đông phương. Tuy nhiên, chúng ta đặt giả thiết rằng phương pháp này đúng thì cũng chỉ là một yếu tố cần, nhưng không phải duy nhất quyết định sự tốt xấu khi xây cất. Còn nhiều yếu tố khác theo phương pháp của phong thủy cần tìm hiểu và áp dụng. Hai phương pháp tính tuổi cất nhà, dưới gọi là kim lâu và hoang ốc. Khi cất nhà, ứng dụng hai phương pháp này, nếu cả hai đều rơi vào cung tốt thì năm đó cất nhà được. Tính hạn kim lâu Trong cách tính này căn cứ theo bảng như sau. Cách tính như sau. Bắt đầu từ cung cấn, đây chính là cung của địa cầu đã được chứng minh trong cuốn Tìm về cội nguồn kinh dịch, tính là 10 tuổi. Kế tiếp mỗi cung là một năm, đếm thuận theo chiều kim đồng hồ. Thí dụ, 11 ở chấn, 12 ở khôn, 13 ở ly, 14 ở tốn, 15 ở đoài, 16 ở càn, 17 ở khảm, 18 ở cấn, 19 ở chấn. Nhưng đến 20, tuổi lại bắt đầu từ cung chấn và 21 ở khôn, tương tự. Như vậy, đến 30 và 40, nếu tuổi nào đếm rơi vào các cung màu xanh, đà phạm kim lâu. Các loại kim lâu gồm có kim lâu thân, hại bản mệnh, kim lâu thê, hại vợ, Kim Lâu Tử, hại con. Tính hạn, hoang ốc. Trong cách tính này, ta có bảng sau. Cách tính như sau. Bắt đầu từ cung nhất. Kết tính là 10 tuổi. Kế tiếp, mỗi cung là một năm, đếm thuận theo chiều kim đồng hồ. Tương tự như trên, năm nào rơi vào các cung màu đỏ là nhất kết, nhị nghị, tứ tấn. Tài thì tốt, rơi vào các cung màu xanh là tam địa sát ngũ thọ tử, lục hoang ốc là xấu. Ứng dụng cả hai phương pháp này, nếu các năm tốt của cách này trùng với năm tốt của cách kia là xây nhà được. Thí dụ 1, hỏi năm 43 tuổi cắt nhà được không? Ở bảng Kim Lâu, ta bắt đầu từ cung ly 40, đếm thuận 41, cung tốn, 42 cung đoài, 43 vào Kim Lâu lục sốc. Xây nhà tổn hại gia súc, người ở trong nhà, nhân viên giới quyền, Mặc dù năm 43 ở bàng hoang ốc thì rơi vào nhất kiết thì không xây được nhà. Thí dụ 2 Hỏi năm 44 tuổi xây nhà được không? Ở bàng Kim Lâu 44 tuổi rơi vào cung khảm không phạm Kim Lâu. Ở bàng hoang ốc rơi vào nhị nghi. Tốt, như vậy 44 tuổi xây nhà được. Lưu ý tính tuổi theo Kim Lâu và hoang ốc chỉ dùng để xây nhà, không phải tuổi lấy vợ, lấy chồng. Hiện nay có nhiều thầy dùng tuổi kim lâu và hoang ốc để đoán tuổi lấy vợ, lấy chồng là sai. Trong phương pháp tính kim lâu ở trên có một phương pháp khác hơn là đến 50 tuổi thì họ tính vào cung giữa, trung cung và sau đó 51 tại cung tốn, 60 cũng tại tốn. Tuy nhiên, thực tế chứng nghiệm nhiều lần thấy không chính xác, nhưng cũng trình bày để tiếp tục nghiên cứu và trắc nghiệm Ngày xung, Ngày xung năm Năm tỵ tránh ngày hợi Trong năm tỵ xung thái tuế của năm đóng cung hợi Ngày đó khí của ngày xung đột khí của năm Có thể dỡ phá bỏ nhà cũ dọn dẹp vườn tược Ngày xung tháng Tháng dần tránh ngày tuất Thái tuế của tháng đóng cung tuất Ngày đó khí của ngày xung đột khí của tháng Ngày xung của tháng có tác dụng mạnh hơn ngày xung năm tránh những việc có tính trường cửu như thành hôn, lập nghiệp, khánh thành, nhập gia. Giờ sung ngày, mỗi ngày có một giờ sung, khí của giờ sung đột khí ngày, như tránh giờ mùi sung ngày sửu. Ngày tam sát của năm hạn, gồm kiếp sát, tài sát và niên sát. Ngày kiếp sát là ngày tứ sung trong bát tự. Vào những ngày kiếp sát dễ bị cướp, trộm, bị mất tiền, giấy tờ, tránh đi lại, rút tiền, chuyển ngân. Ngày tai sát là những ngày đào hoa trong bát tự, tử vi. Vào những ngày này dễ gặp tai nạn, bệnh tật, nhất là tai vạ đào hoa, trăng gió. Ngày niên sát là những ngày thuộc tứ mộ. Trong bát tự, các vật thần này tượng trưng cho cô đơn, lẻ loi, bất động. Vì thế, tránh bắt đầu các công việc lớn vào những ngày niên sát. Các năm Thân, Tý, Thìn, thuộc thủy cục. kỵ các ngày tị, ngọ, mùi, tượng mùa hè. Hợi, mão, mùi thuộc mộc cục. Kỵ các ngày thân, dậu, tuất, tượng mùa thu. Dần, ngọ, tuất thuộc hỏa cục. Kỵ các ngày hợi, tý, sửu, tượng mùa đông. Tị, dậu, sửu thuộc kim cục. Kỵ các ngày dần, mão, thìn tượng mùa xuân. 1. Ngày kiết sát 2. Ngày tai sát 3. Ngày niên sát, còn gọi là ngày tuế sát. Năm Tý 1. Tỵ 2. Ngọ 3. Mùi Năm Sửu 1. Dần 2. Mão 3. Thìn Năm Dần 1. Hợi 2. Tý 3. Sửu Năm Mão 1. Thân 2. Dậu, ba Tuất. Năm Thìn, một Tỵ, hai Ngọ, ba Mùi. Năm Tỵ, một Dần, hai Mão, ba Thìn. Năm Ngọ, một Hợi, hai Tý, ba Sửu. Năm Mùi, một Thân, hai Dậu, ba Tuất. Năm Thân, 1. Tỵ 2. Ngọ 3. Mùi 5. Dậu 1. Dần 2. Mão 3. Thìn 5. Tuất 1. Hợi 2. Tý 3. Sửu 5. Hợi 1. Thân 2. Dậu 3. Tuất Nói chung, không dùng những ngày này vào các việc quan trọng có tính chất sung với tính chất của ngày ngày tam sát của tháng. Cách tính như cho năm, nhưng dựa trên chi của tháng hạn hành. Nói chung, không làm các việc cần thành công trong thời hạn ngắn, vào các ngày, tam sát tháng như thi cử, xin việc. Không đáng e ngại khi bắt buộc phải dùng vào các việc có tính chất dài hạn như tiến hành công trình, lập gia thất, vì ngày kỵ này có tác dụng trong tháng đó. Ngày tứ ly Những ngày này khí vận suy kiệt không nên dùng vào việc gì bốn ngày tứ ly, những ngày khí vận suy kiệt, là trước một ngày những tiết xuân vân, hạ trí, thu phân, đông trí. Theo dương lịch thì đó là các ngày tháng 3 ngày 20, tháng 6 ngày 20, tháng 9 ngày 22, tháng 12 ngày 21. Ngày tứ tuyệt bốn ngày tứ tuyệt, ngày tận cùng mỗi mùa, là trước một ngày những tiết lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông, dùng việc gì cũng không lợi. Theo dương lịch thì đó là các ngày tháng 2 ngày 3, tháng 5 ngày 5, tháng 8 ngày 8, tháng 11 ngày 7. Ngày xung tuổi Tránh các ngày có chi xung với chi tuổi, nhất là có cả can xung can. Chọn giờ Tránh dùng giờ có chi xung chi ngày, đã chọn hoặc có cả thiên khắc địa xung Những sao tốt cho giờ, Thiên Quan, Kim Quỹ, Thiên Đức, Hỷ Thần, Ngọc Đường, Nhật Hợp, Nhật Mã, Phúc Tinh. Những sao xấu cần tránh trong giờ. Nhật Phá, Huyền Vũ, Sung Không, Bạch Hổ, Chu Tước, Câu Trần, Nhật Hình. Nguyên tắc chọn ngày Ngày giờ chọn phải căn cứ vào tứ trụ của người trong cuộc và sự việc cần làm để tìm một yếu tố cần thiết, khắc phục và bổ sung các điểm cường nhược. Đây là việc làm tốn kém thì giờ hàng tháng. Khi cưới xin, tránh cô thần, hại chồng và quả tú, hại vợ. Tuổi cô thần, quả tú. Tuổi dần, mão, thìn. Tránh ngày giờ tị sửu. Tuổi tị, ngọ, mùi. Tránh ngày giờ, thân thìn. Tuổi thân, dậu, tuất. Tránh ngày giờ, hợi mùi. Tuổi hợi, tí, sửu. Tránh ngày giờ, dần tuất Vậy chồng tuổi mão lấy vợ tuổi tý cần tránh thành hôn vào ngày tỵ vì giờ tỵ có biểu hiện khả năng chồng thường sống biệt lập, xa vợ. Cũng không nên thành hôn ngày tuất vì với vợ là ngày có sao quả tú. Thành hôn thì sao tốt nhất là sao thiên hỷ, bố trí theo tháng như sau. Tháng riêng, ngày tuất. Tháng 2, ngày hợi. Tháng 3, ngày tý. Tháng 4, ngày sửu. Tháng 5, ngày dần tháng 6, ngày Mão, tháng 7, ngày Thìn, tháng 8, ngày Tỵ, tháng 9, ngày Ngọ, tháng 10, ngày Mùi, tháng 1, ngày Thân, tháng Chạp, ngày Dậu. Vậy trong tháng Mùi, 6, ngày Mão nào cũng có sao thiên hỷ, ngày lễ cưới nên có chi nhị hợp với ngày thành hôn, hoặc ngày thành hôn nhị hợp với ngày ăn hỏi. Trực định, trực thành là hợp hơn cả chữa bệnh. Nên tìm trực thích hợp như trực thành, nếu phải cắt bỏ nên dùng trực trừ. Tránh trực nguy, trực bế. Thường trực bế hay chứa sao bệnh phù. Sao bệnh phù nằm ngay trước cung niên hạn, như năm tý, bệnh phù cư hợi. Chữa bệnh cũng nên dùng sao thiên y, lưu theo tháng sinh. Sinh tháng dần thiên y ở ngày sửu, tháng mão thiên y ở dần, tháng thìn thiên y ở mão. Ngoài ra, hàng tháng thiên y, đóng ở ngày trực thành. Ký hợp đồng kinh doanh, nên chọn các ngày trực thích hợp, đồng thời ngày đó nên nhị hợp với tuổi của mình. Tuổi thìn nên chọn một ngày dậu có trực thành chẳng hạn. Để có hỗ trợ nên dùng ngày giờ có sao quý nhân, dương quý nhân, âm quý nhân. Sao quý nhân phụ thuộc can ngày sinh như sau. Can ngày sinh quý nhân, dương mộc, thổ, kim giáp, mậu canh, các ngày sửu, mùi. Âm mộc, thổ ất, kỵ, các ngày tý thân. Dương hỏa, âm hỏa, bình đinh, các ngày hợi dậu. Dương thủy, âm thủy, nhâm quý, các ngày tý, tỵ. Âm kim, tân, các ngày ngọ, dần. Nên chọn ngày và giờ có quý nhân. Khi chọn ngày cho các việc khác cũng căn cứ tương tự như vậy. Chọn ngày theo thập nhị trực. Ngày trực theo tháng tiết khí. Thí dụ tháng 2 là tháng Mão, vậy ngày Mão tháng 2 là ngày trực kiến. Ngày trực trong mỗi tháng có ý nghĩa khác nhau, xem đồng công tuyển trạch. Lưu ý, để tránh không quá mất thì giờ khi chọn ngày cần tham khảo lịch trong hiệp kỳ biện phương thư để tránh thần sát và loại bỏ các ngày xấu, kể cả các ngày xung khắc với năm, ngày sinh, có thể chỉ cần căn cứ vào thập nhĩ trực và có thể bỏ qua nhị thập bát tú để chọn ngày tốt hơn, cả là để yên tâm. Người cẩn thận có thể xem thêm Kinh Kim Phù để bổ sung thông tin. Kinh Kim Phù có in trong một cuốn sách của tác giả Lê Văn Sửu. Khi chọn giờ, tối ưu là chọn được một giờ tốt, đồng thời tam hợp với tháng và ngày, cũng như năm và ngày sinh. Ít nhất cũng phải tránh giờ, có chi sung chi ngày, nhất là tránh thiên khắc địa sung Ngày không phong, giờ không vong. Ngày không vong căn cứ lý thuyết của hệ can chi. Tuần giáp tý, không vong tại tuất, hợi. Tuần giáp tuất, không vong tại thân, dậu. Tuần giáp thân, không vong tại ngọ, mùi. Tuần giáp ngọ, không vong tại thìn, tỵ. Tuần giáp thìn, không vong tại mão, dần tuần giáp dần, không vong tại tý, sửu. Những công việc hệ trọng không nên làm vào ngày giờ không vong. Ngoài ra, ta có thể chọn ngày theo lá số tử vi của đương sự. Nếu thấy rằng lá số nghiệm tương đương, đúng có thể dùng làm căn cứ để xét nhật hạn. Người giỏi môn tứ trụ có thể căn cứ vào ngày sinh của đương sự để chọn ngày thích hợp với từng công việc nhất định. Những điều cần lưu ý trong phong thủy, cách chọn các ngày khởi công, ngày thượng lương, ngày đặt bếp, ngày đào giếng có quy định riêng phụ thuộc nhiều vào phương vị. Các ngày kiên kỵ cũng liên quan đến phương vị. Nói chung, nếu chúng ta cứ căn cứ một cách máy móc và việc chọn ngày tốt xấu như trên thì mọi việc quả là rất phức tạp.